hồi đó bạn ghen dữ lắm cứ kêu trời chắc là giờ thương ông này hay sao em kêu trời ơi nghĩ sao mà thương ông đó trời ơi vừa xấu vừa lùng mà vừa già nữa mà <laughs> dạ nói chung là đêm ờ, tân hôn còn vui nhưng mà cái phòng nó sát phòng khách quá phòng sát phòng khách thì có gì đâu có bài ngủ ở đó nữa ngay cái giường em tới tấm giác tới ghế là ba ngồi ngay cái ghế đó coi tivi mình nằm mà chờ hoài ba không ngủ cứ ba không ngủ <laughs> mình nói thì về làm nhau bữa đầu thì mình sợ nhưng mà rồi xong bữa đó có thành công không dạ chắc là thất bại thất bại Mời à, hai bạn giới thiệu về mình Em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân Em tên là Nguyễn Thị Thanh Thùy Em 27 à, tuổi, em đang ở quận 12 Em làm công việc gì Thùy? Dạ, em làm bên à, công việc phát triển thị trường á anh Em tên là Xuân Thịnh, quê của em là ở Bình Định Em hiện giờ là 34 tuổi Kinh doanh tự do về lĩnh vực điện Nhìn cái chân mày của ấn tượng quá luôn Ờ, cái tướng là tướng dị, tướng dị nhân á ờ, là làm tướng là làm quan gì đâu kiếp trước hay sao á ờ, Này dữ mà nghe Hai bạn là gặp gỡ như thế nào và yêu nhau ra sao? thì hồi đó là em đi thực tập bạn em mới giới thiệu là ồ anh này có bên công ty ờ, cho làm chạy từ quận 12 chạy xuống thủ đức chạy một hồi thấy tớ rồi vấp <laughs> ông này đứng chờ nguyên một tiếng rưỡi ra mặt quạo quá trời luôn có mặt ống nghiêm không à, không có nói gì người đẹp như vậy mà vẫn quạo hả em cứ nghĩ là nhờ đi nhờ công việc mà đi trễ mà đợi bắt đợi mà tôi uh, chắc phải hơn 2 tiếng đồng hồ á nhưng mà xong rồi thì em cũng vẫn giới thiệu cho công ty đi, đi thực tập thôi một thời gian sau là em mới uh, nhắn tin em hỏi ừ. em kêu thực tập công ty sao rồi làm được có tốt không tập thì chỉ đi tới có mặt thôi chứ không có biết làm cái gì hết ừ. thì em mới nói thôi có gì anh cho mượn bài của anh này ừ. nhưng mà lúc đó là em đã có bạn gái chưa dạ chưa anh thế còn thùy dạ em có rồi anh mình cứ nghĩ anh coi ảnh như anh trai á đến khi nào nữa. thì tình yêu của các bạn mới phát triển Tết Tết năm đó là ảnh xin ra nhà em chơi thì em cứ nghĩ là ồ mình xem như ảnh như anh thôi thì ra mình chơi để biết nhà kia nhưng mà là cảm ơn anh rồi dẫn đi tới chỗ nọ chỗ kia của quê hương của mình. À. Ngày đó thì bạn trai em cũng vô chơi luôn. Wow. thì mẹ mới kêu à, con làm như vậy là không được. Em mới kêu có đâu thì con hương kia còn này thì coi như bạn bè thôi chứ có gì đâu má. <laughs> Hai người đó đi về rồi á thì mẹ mới đi kia xem tuổi thì mẹ mới nói ờ con không có hợp tuổi với bạn kia mà con hợp với anh này hơn à, lúc đó tóc tai không có gì không dạ không hồi đó có tóc á <laughs> quê em là ở đâu em quảng ngãi thứ nhất em đi chơi là để biết quê và thứ hai là để em biết thứ cái tình cảm gia đình như thế nào nếu như ừ. được thì em quen luôn sau đó thì bạn trai cũ của em á Trời là em đó, giải quyết như thế nào? Hồi đó bạn ghen dữ lắm, cứ kêu Trời chắc là giờ thương ông này hay sao? Em kêu trời nghĩ sao mà thương ông đó trời ơi vừa xấu vừa lùng mà vừa già nữa mà <laughs> bởi vì tình cảm mình không có có dành cho người này thì sau một thời gian á là mẹ ngăn cản rồi thì em mới em mới dứt người kia mà người kia liên tục là nhắn tin điện thoại là kiểu níu kéo lại á không có hiểu cứ nghĩ là em bắt cá hai tay một là bắt cá hai người một lần ừ. cho nên là cứ liên tục níu kéo thì trong khi đó ông này kia thôi cưới em kia thôi cưới thì cưới đi cho khỏi làm phiền tôi nữa <laughs> không có yêu gì hết không có nghĩ được là cưới à. là để ờ. cưới chồng là để làm gì nữa ờ à, vậy đó hả <laughs> dạ bây giờ yêu chưa nè dạ giờ thì ờ, yêu rồi yêu lúc nào bắt dạ. đầu yêu từ lúc nào nè sau khi mà đám hỏi xong á thì ừ. Ờ, khoảng thì bắt đầu giờ đó là mình giờ mình kêu thôi giờ là của mình rồi thì bắt đầu mở mở lòng mình ra để đón nhận mà nếu yêu thương nhất á, là bắt đầu từ cưới về cưới về rồi là ảnh chăm sóc em rất là nhiều ừ. rất là kỹ nói chung là thương hơn bản thân của ảnh á mình cảm nhận vậy đó vậy hả à, dạ. là lúc đó mình yêu luôn dạ cái ngày mà vợ chồng em cưới xong rồi thì em có bầu liền thời gian đầu á, thì em bị sốt liên tục ảnh đi kiếm lá cho em xong nói chung là chăm sóc rất là kỹ cái lúc mà em đi làm thời gian làm là 6 giờ sáng là vô làm rồi thì 4 giờ sáng là anh đã dậy anh chuẩn bị đồ ăn sáng nấu thêm để cho trưa em đem tới công ty ăn nữa chiều đi làm là tranh thủ chạy về sớm để đón em phải là về là em ngủ em làm gì đó ảnh vẫn đi chợ ừ. búa cơm nước làm hết luôn cho em luôn trời ơi thương gì đó hả ô còn chồng thì lúc lúc nào là em bắt đầu yêu vợ em lúc mà ừ. tại vì khi đó là em vẫn nghe được cái thông tin là bạn trai cũ của vợ em là mẹ vợ không cho ven nữa rồi ừ. ừ. lợi dụng cái lúc cơ này dạ, cơ, cơ hội, hội lúc này là mình mới mình mới đá được à. Dạ. là em quyết định là em nghe là em sẽ cưới vợ em là ừ. em quyết định em quen bao lâu thì tụi em mới cưới nha từ lúc đám hỏi cho đến lúc ờ, đám cưới à, đám hỏi cách đám cưới là 6 tháng từ lúc đám hỏi đến lúc đám cưới thì à, có có trơn tru không trước đám cưới khoảng một tháng á nay là mê đá banh lắm lúc nào cũng đi đá banh á em nói là đi qua để chuẩn bị cho đám mình á từ từ đã đi đá banh xong về rồi tính tiếp bữa đó em nóng quá điện thoại không được em nóng quá em cứ đồ trong lễ đám hỏi em trả hết luôn đó thịnh làm cái gì để mà mới hàng gắn lại em trả xong không hắt luôn xuống đất ông bỏ đi về luôn về xong rồi còn tắt điện thoại luôn không nghe không điện thoại cũng không được nhắn tin không được nó nóng nữa à, ờ, rồi vậy cuối cùng ai là người làm quà ai dạ. là người năn nỉ dạ ba mẹ nói chung là người đàn ông này thương thì cũng thương dữ lắm nhưng mà vẫn vẫn, vẫn là là là quả quyết chứ đâu có mềm yếu đâu đúng à. không từ lúc yêu nhau cho đến lúc cưới nhau là giữ giữ như là giữ cho nhau cho đến phút chót luôn đúng không dạ vậy thì cái đêm động phòng á nó vui không <laughs> thích hỏi cái đó à dạ. khổ vậy tôi, tôi, tôi hỏi vậy đó tự nhiên cái cái không khí nó đang nó đang rân rân vậy tôi hỏi tôi đó cái nó trầm xuống liền dạ nói chung là đêm ờ, tân hôn còn vui nhưng mà cái phòng nó sát phòng khách quá phòng sát phòng khách thì có gì đâu có bài ngủ ở đó nữa ngay cái giường em tới tấm giác tới ghế là ba ngồi ngay cái ghế đó coi tivi mình nằm mà chờ hoài ba Ông không ngủ cứ ba không ngủ <laughs> mình á thì về làm dâu bữa đầu thì mình sợ nhưng mà rồi xong bữa đó có thành công không dạ chắc là thất bại thất bại các cặp vợ chồng á thường là đêm tân hôn hầu như là thất bại hết chứ không phải là cặp của em không đâu ừ. rồi sau khi cưới nhau về thì cuộc sống của các bạn có có trải qua những cái biến cố gì không? Dạ có anh. Khi mà vợ chồng em mà ra lập nghiệp á thì cũng có kinh doanh riêng, làm ăn là cũng bị thất bại. Thất bại mà bao nhiêu áp lực á thì dồn lên. Thì về lúc đó ảnh vô tâm lắm, nhưng mà ảnh không có chia sẻ được với em thì cái lúc đó là em rất là buồn mà quẩn mà không không biết nói chuyện với ai hết ngay cả ba mẹ mình á, thì nghĩ thôi giờ ba mẹ già quá rồi bây giờ mình nói á, thì là ba mẹ buồn rồi có chuyện gì ba mẹ đổ bệnh nữa thời gian đó thì em rất là bị stress stress dạ phần thì con nhỏ phần thì chồng không hiểu phần gia đình chồng không hiểu tất cả đều không hiểu em hết mình cứ nghĩ là cuộc sống mình là như Bế là à? đúng rồi không có cái đường nào không biết chia sẻ tâm sự gì với ai hết dạng như trầm cảm luôn không nói chuyện dạng im im im liên lúc đó tục. là em vừa mới sinh em bé à? Dạ, em sinh khoảng được 6 tháng công việc em biết lúc đó em vẫn bị áp lực nhé nhưng mà em cái áp lực của em thì em em tự giải quyết cho em ít có nói với cho vợ biết nên là vợ em cứ nghĩ là tại sao không đi chia sẻ em tự cố gắng em xây sửa cho nó qua cái đi những cái cái khó khăn thôi đến bao lâu thì mới vượt qua được hết tất cả những cái khó khăn đó dạ cũng phải hơn một năm anh có nghĩa là trong cái kinh doanh á, là em có hùng hạp với người ta đúng không? mình sang lại cửa hàng á ừ. nhưng mà cửa hàng là bên phía bên gia đình chồng luôn là Hồi đó là... bị hiểu lầm gì đúng dạ. không dạ. Ừ. đúng rồi em bị bên gia đình chồng hiểu lầm rất là nhiều nhưng mà bây giờ thì đã giải tỏa được hết chưa dạ bây giờ thì xong hết rồi ừ. nhất là bên chồng á dạ. bên bên bên bên của thịnh đã hiểu được cái hiểu hiểu hiểu được cái khó khăn của em không sau một năm á, là bắt đầu em thấy tình cảnh nó buồn quá xong em chịu không nổi nữa thì em không có ở bình thuận nữa em ôm con hai mẹ con vô trong này em lập nghiệp trong này còn à. một mình chồng ở ngoài đó ông còn nhắn tin cho em là bây giờ em đã quyết định à, đi rồi thì chúng mình ly dị đi để cho em có một tương lai sáng lạng hơn ba chồng em hình bảo em là có sướng có vui gì thì cũng có vợ có chồng có chuyện gì thì vợ chồng cùng gánh giác thì con em có nói lại với ba là ba ơi cái này con đi không phải là con bỏ chồng con mà con đi nhưng mà ở vì ở ngoài đó điều kiện mình làm ăn không có được thì mình đi vô trong này để mình gầy dựng con không có bao giờ con có ý nghĩ là con bỏ chồng con hết rồi ba cũng khuyên chồng thời gian sau là ba liên tục điện thoại động viên và bao lâu thì thịnh mới vô à, hết năm đó em mới vô cái thời gian mà vợ em đi mà gần một năm xa cách nhau như vậy á thì thì trong lòng em em em em nghĩ sao em có tin vợ em là là như nãy giờ vợ em nói không vợ em thì em vẫn tin điều đó chị ừ. và bản thân của em em ở ngoài đó em vẫn bình thường chung thủy với ừ. vợ em thôi em chỉ lo công việc thôi ừ. thời gian rảnh thì em sắp xếp em ờ, em chạy vào sài gòn để em ờ, gặp vợ gặp con em có là em vẫn vững vàng trong cái niềm tin với dạ. vợ chứ không dạ. có bị tâm ờ, lý của em rất là vững cứ thứ bảy là anh vô chủ nhật chiều tối chủ nhật là về ừ. đó thì cứ bảy nhật buổi tối chưa buổi tối thứ bảy hai vợ chồng tranh thủ gặp nhau có vui không ngoài đó là vô trong này là khoảng ba bốn giờ sáng á thì giờ đó thì buổi sáng là hoạt động ờ, trong giờ sáng thôi à, hoạt động xế <laughs> rồi bây giờ ờ, coi như những cái chuyện buồn những cái chuyện khó khăn nhất cũng đã vượt qua rồi dạ. à, bây giờ các bạn là lấy nhau được mấy năm 5 năm nè 5 năm, năm năm có những cái tật xấu gì mà mà từ lúc mà ừ, cưới nhau cho tới bây giờ là ảnh lộ ra mà anh không có thay đổi được hay không cái tật xấu nhất của chồng em á chỉ là vô tâm chuyện vui hay chuyện buồn gì em về em chia sẻ với ảnh y như là chia sẻ với một cái ghế làm thinh không nói đi nó lại gì hết trơn ví von giống như cái ghế mà nói chia sẻ giọng giống như chia sẻ với trái banh à. đó đó anh trước trước kia mê đá banh lắm mê đá banh ông nào không mê em đâu mê đâu em mê bên đũa à chẳng hạn <laughs> chỉ, có... chỉ có cái tật vô tâm dạ, là chỉ vô tâm thôi không còn... chấp nhận được dạ còn lại nói chung là tuyệt vời cái lúc mà em phát hiện em có bầu em về em báo với ổng thì ổng sao ổng có nhảy lên không không không có tỏ thái độ gì đâu ổng điện thoại gì alo ba hả dạ con có bầu rồi điện tất cả ba mẹ hai bên là biết là cái ông điện thoại là biết ông mừng thôi chứ còn ông không có tỏ thái độ ờ dạ đến bây giờ 5 năm trời chưa bây giờ em ơi anh yêu em hay gì hết trơn chưa bao giờ thổ lộ với vợ luôn rồi lúc mà hai chồng ấy ấy gì ông có thể hiện gì không thì ông chị vô tâm luôn không có bình thản vậy đó <laughs> nói chung cái đó thì nó có tín hiệu trước hai vợ chồng em mà tối mà ngủ á người quay góc này người quay góc kia ngày nào mà ổng tới mà mà mà ờ là hiểu cái đó bật đèn xanh <laughs> còn thỉnh cô ấy có tật xấu gì không ngủ ham ngủ thôi ham ngủ với mê chơi game mê ngủ dạ. mê chơi game còn gì nữa không dạ nó chỉ có nhiêu đó thôi em có muốn anh ấy thay đổi điều gì không thì em chỉ mong muốn là quan tâm em một chút nhiều khi mà thấy em có biểu hiện gì là lạ thì giả bộ quan tâm em cái đi Ờ thấy thương dạ. không? Rồi còn em, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em chỉ ờ, mong vợ em là cái thời gian chơi game ấy, hoặc là điện thoại, lướt Facebook điện thoại nó bớt lại đi một tí thôi. nói chung là hai vợ chồng cũng trải qua rất là nhiều biến cố rồi, cũng dạ. khó khăn rồi. Và giờ hôm nay đến với chương trình Vợ chồng son thì bây giờ giờ anh cũng có một cái điều mong muốn nữa. Đó chính là anh mong muốn được ờ, nghe em, thấy em nói những cái gì đó à, đặc biệt à, đó là những lời yêu thương với vợ mình có được không? Trong chương trình ngày hôm nay dạ vợ chồng em đến chương trình vợ chồng son là theo nguyện vọng của vợ em à, thời gian qua là từ khi yêu đến khi cưới là em là tiết rất tiết kiệm lời nói nhưng mà đối với em vợ em vẫn là số 1 vợ con em và gia đình em là số 1 em luôn luôn yêu thương vợ con em hết mình chị nói em nghe em đừng buồn có nghĩa là ông không nói ra miệng thôi nhưng ừ. mà cái lòng của ổng nó tràn đầy cái tình cảm với vợ với con đó tuy nhiên thì chị thấy như vậy cái nhu cầu chính đáng của một người phụ nữ là sao người ta Nghe. cần một cái lời nói một cái một một cái cử chỉ một cái hành động tức là ngoài cái chuyện ngầm hiểu ra thì bây giờ người ta muốn hiểu trực diện luôn á ừ. giống như là em tiếc gì một cái câu là vợ ơi anh yêu em hay gì đó dù bình thường em ngại nói thôi ngay cái lúc đó em nói cũng được rồi ừ. đúng không dạ. hai đứa đang nằm nghiêng quay lưng lại gì đó vâng, cái tự nhiên cái tự nhiên cái em quay quay cũng nói vợ anh yêu em quá à thôi mình ấy ấy cái đi vợ vậy đó đúng không đó thì có thể là em em em tiếc gì cái câu nói để cho vợ em sung sướng hy vọng rằng là mỗi một ngày em sẽ đều nói những lời yêu thương với vợ mình thế đã làm một món quà tuyệt vời phải không em dạ em chỉ mong vậy thôi vợ anh yêu vợ quá thôi chúc cho hai vợ chồng em à, như thế này ha dạ, dạ cảm ơn